Xin chào các bạn đã đến với K4K à, Channel Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái câu hỏi đó là một triệu view thì kiếm được bao nhiêu tiền Thì đây là cái câu hỏi mà khá là nhiều bạn quan tâm Và cũng rất là ít những cái kênh mà chia sẻ cái doanh thu thực à, mà kênh mình đạt được Tuy nhiên trong cái video này mình sẽ bật mí cái thu nhập mà K4K Channel đã đạt được Trước khi mà đến với cái câu trả lời thì chúng ta cũng à, tìm hiểu qua cái cơ chế hoạt động của YouTube. Tức là YouTube là một cái mạng chia sẻ video lớn nhất thế giới và YouTube cho phép à, người dùng đăng tải video lên trên nền tảng của mình. Và không phải là các bạn cứ đăng video lên, à, video có một triệu view hay là 10 triệu view mà các bạn chưa phải là đối tác của YouTube thì các bạn cũng sẽ không nhận được tiền. Như vậy thì những cái công ty hay là những doanh nghiệp mà muốn quảng cáo thì sẽ trả tiền cho YouTube và YouTube sẽ phân phát cái quảng cáo trên những cái kênh đối tác của mình chính là những cái YouTuber. Như vậy để nhận tiền từ YouTube thì các bạn phải làm gì? Trước tiên là các bạn phải có một cái kênh. À, khi mà kênh các bạn đạt được 1.000 lượt người đăng ký và 4.000 giờ xem trong vòng 12 tháng gần nhất thì ở đây các bạn lưu ý là 12 tháng gần nhất chứ không phải là trong vòng 12 tháng à, sau đó là các bạn sẽ tạo tài khoản Google AdSense và gửi đơn để bật kiếm tiền thì khi làm về YouTube các bạn lưu ý hai cái chủ đề mà các bạn nên, né ra cái chủ đề thứ nhất đó là về nhạc và cái chủ đề thứ hai đó là làm về trẻ em nếu mà làm về nhạc bạn là nhạc sĩ bạn tự sáng tác thì ok còn bạn mà lấy những cái bản nhạc mặc dù là được phép sử dụng không có vi phạm bản quyền thì khi gửi đơn bạn cũng sẽ bị YouTube đánh vào cái lỗi đó là sử dụng lại nội dung của người khác bởi vì những cái bản nhạc miễn phí bản quyền thì rất nhiều người sử dụng do vậy nó bị trùng lập nội dung cái lỗi thứ hai đó là lỗi về trẻ em là theo đạo luật cấp 3 của Mỹ là từ tháng 1 năm 2020 những cái kênh nào mà làm về trẻ em hoặc là cái video có trẻ em xuất hiện á, thì những kênh đó bị tắt kiếm tiền, bị hạn chế kiếm tiền và những kênh mới á, thì sẽ không được xét duyệt bật kiếm tiền. Thông thường thì YouTube sẽ phản hồi trong vòng một tháng và khi các bạn được xét duyệt bật kiếm tiền thì à, nó sẽ tính từ lúc được bật còn tất cả những cái ờ, lượt view của những cái video trước thời điểm bật kiếm tiền nó sẽ không tính bởi vì thời điểm đó là chưa có quảng cáo xuất hiện sau đó khi mà các bạn có thu nhập được 10 đô thì bắt đầu đến cái bước đó là xác minh danh tính để ờ, xem thử là bạn không phải là robot để xác minh danh tính thì các bạn sẽ gửi chứng minh nhân dân ờ, thẻ căn cước công dân hoặc là giấy phép lái xe sau cái bước xác minh danh tính, nó sẽ đến cái bước là xác minh địa chỉ để nhận mã pin. Thì mã pin nó bao gồm là 6 số, nó sẽ gửi từ à, nước ngoài về đến địa chỉ của nhà bạn thông qua bưu điện. Bạn sẽ có 3 lần để nhập mã pin. Mỗi lần thì thường là cách nhau 15 tới 20 ngày, tức là khi bạn đề nghị cái mã pin lần thứ nhất mà sau khoảng 15 à, tới 20 ngày bạn không nhận được từ bưu điện thì trong tài khoản Google AdSense của bạn nó sẽ xuất hiện một cái nút là đề nghị gửi lại mã pin tương tự cho lần 2, lần 3 và khoảng từ 15 tới 20 ngày sau cái lần thứ ba mà bạn không nhận được mã pin thì nó sẽ xuất hiện cái nút là gửi giấy tờ đề nghị xác minh lúc này các bạn sẽ gửi là chứng minh nhân dân hoặc là thẻ căn cước công dân hoặc là giấy phép lái xe có địa chỉ chung với địa chỉ mà bạn đã khai báo trong tài khoản Google AdSense. Ở đây các bạn lưu ý cái điểm này. Kể cả là ký tự viết tắt hay là những cái ký tự ờ, ví dụ như là uh, dấu chấm, dấu gạch ngang. Thì sau khi mà bạn đã xác minh địa chỉ ờ, để nhận mã pin thành công thì nếu mà kênh các bạn có thu nhập từ 100 đô trở lên thì bạn sẽ nhận được tiền còn nếu à, cái thu nhập mà hàng tháng nó không đủ thì nó sẽ cộng dồn những cái tháng miễn là từ 100 đô trở lên thì mới nhận được tiền và thông thường là nó sẽ có 3 hình thức để nhận một là các bạn sẽ nhận qua Western Union cái thứ hai đó là à, chuyển khoản qua ngân hàng và cái thứ ba đó là thanh toán qua SET thì đối với những cái kênh mà có thu nhập một tháng á, mà nhiều thì sẽ nhận qua hình thức set thì cái à, ngày thanh toán như thế này từ ngày 12 cho tới khoảng ngày 15 hàng tháng thì bên YouTube nó sẽ cập nhật thu nhập của tháng trước vào trong tài khoản Google AdSense và ngày 21 hoặc là ngày 22 thì nó sẽ phát hành cái thanh toán nó sẽ gửi đến địa chỉ email của bạn thì trở lại cái câu hỏi là một triệu view bạn kiếm được bao nhiêu tiền thì cái câu trả lời ở đây là nó sẽ không đúng trong bất kỳ trường hợp nào bởi vì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều yếu tố thứ nhất là phụ thuộc vào cái thời lượng video nếu mà các bạn làm video ngắn hơn 10 phút thì các bạn không được thêm quảng cáo vào ở giữa video còn nếu các bạn làm video dài thì bạn có thể tùy ý thêm bao nhiêu quảng cáo cũng được miễn là đừng có lạm dụng quảng cáo quá nhiều ảnh hưởng đến người xem. Cái thứ hai nữa nó sẽ phụ thuộc vào nội dung của video. Nếu bạn làm về à, lĩnh vực tài chính hay là du lịch hay là giáo dục à, đó tùy theo cái um, lĩnh vực mà các bạn làm thì nó sẽ có cái giá khác nhau. Và cái thứ ba đó là nó phụ thuộc vào người xem, họ xem thời gian bao lâu, họ có click vào quảng cáo hay không. Và cái cuối cùng rất là quan trọng đó chính là chỉ số CPC tức là tỷ lệ à, người xem quảng cáo trên tỷ lệ nhấp chuột hợp lệ thì nó sẽ có một cái bảng danh sách à, theo từng quốc gia thì đây là cái bảng CPC à, trả quảng cáo thì à, theo quốc gia à, nó sẽ sắp xếp là từ cao xuống thấp đứng đầu trong danh sách này là Úc 0,48 đô la à, sau đó đến à, Hà Lan, Đan Mạch à, Thụy Sĩ, à, Nam Phi, New Zealand. Mỹ thì 0,25 à, đô, Canada 0,24. Việt Nam là 0,03 đô la. Như vậy thì 1.000 lượt xem ở Úc thì sẽ kiếm được là 480 đô. À, tuy nhiên 1.000 lượt xem mà ở Việt Nam thì chỉ kiếm là 30 đô la. Để các bạn dễ hình dung thì mình xin phân tích cái thu nhập của K4K Channel đã đạt được trong thời gian qua. Thì để kiểm tra thu nhập một cái kênh, các bạn sẽ vào trong cái phần là YouTube Studio. Sau đó các bạn vào trong cái mục là số liệu phân tích thì ở đây nó sẽ thống kê là 28 ngày gần nhất các bạn sẽ chọn ở đây nè các bạn chọn là toàn thời gian à, như vậy kênh của mình là có hơn 5 triệu 8 lượt xem và cái thu nhập là hơn 3.400 đô la thì mình có lập cái bảng như thế này như vậy với một triệu lượt xem thì à, mình sẽ kiếm được là 588 đô thì cái thu nhập này nó sẽ đến từ đâu các bạn sẽ vào trong cái phần là chế độ nâng cao các bạn lưu ý cho mình là cái phần địa lý và nguồn doanh thu trước tiên chúng ta vào địa lý như vậy là trong kênh của mình thì người Việt Nam xem là nhiều nhất hơn 2,2 triệu lượt. Kế đến là Hoa Kỳ 911.000, Ấn Độ, Indo, Vương quốc Anh, Campuchia, Thái Lan, Philippines, Canada. Nguồn doanh thu Nó sẽ có hai nguồn doanh thu. Nguồn thứ nhất là doanh thu quảng cáo và nguồn thứ hai là doanh thu YouTube Premium, tức là những cái kênh à, YouTube mà họ trả phí, họ sẽ không bị à, quảng cáo quấy rầy. Tuy nhiên cái thu nhập của một triệu lượt xem nó sẽ không à, cố định. Bây giờ mình lấy ví dụ một cái trường hợp khác. Thì mình sẽ tìm cái video có một triệu lượt xem trong kênh của mình. Mình sẽ đi vào trong cái phần là video. À, sau đó chọn lọc à, số lượt xem. Ví dụ như mình gõ là 900 ngàn đây. Như vậy là video này hiện nay là có hơn một triệu lượt xem nè mình sẽ đi vào trong cái phần là phân tích như vậy với một triệu lượt xem của cái video này thì mình sẽ kiếm được là 249,59 đô la thì cái nguồn này nó sẽ à, đến từ đâu các bạn sẽ chọn vào trong chế độ nâng cao thì nó sẽ thống kê 28 ngày gần nhất các bạn sẽ chọn là à, từ khi tải lên toàn thời gian thì đây các bạn lưu ý cho mình là cái thứ nhất là địa lý và thứ hai là nguồn doanh thu đối với địa lý tức là những cái quốc gia mà xem cái video này thì nhiều nhất là ấn độ à, sau đó đến là indo à, việt nam campuchia thái lan hoa kỳ nguồn doanh thu à, doanh thu quảng cáo và doanh thu YouTube Premium tức là những cái à, cái kênh à, YouTube mà họ mua họ thuê bao một tháng họ khi mà xem video thì họ sẽ không bị quảng cáo quấy rầy như vậy thì với một triệu được xem thì các bạn có thể kiếm được là 588 đô hoặc là 5.000 đô, 10.000 đô hoặc là cũng có thể là 249 à, đô hoặc là 200 đô. Điều này nó sẽ phụ thuộc vào cái quốc gia mà xem kênh của các bạn. Nếu mà các bạn làm video mà những cái quốc gia à, phát triển xem nhiều thì à, cái thu nhập của bạn rất cao. Ngược lại những cái quốc gia kém phát triển hoặc là đang phát triển thì cái à, số tiền thu được thấp như vậy mình vừa chia sẻ với các bạn là một triệu lượt view kiếm được à, bao nhiêu à, nếu các bạn vẫn còn những cái vướng mắc gì thì hãy để lại bình luận bên dưới à, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau